À, chào mọi người ha à, hôm nay à, mình sẽ nâng cấp nó lên lần thứ ba nay cái à, mùa à, giãn cách nó cũng vừa được nới lỏng xong thì mình cũng tranh thủ mình làm thêm mấy cái món cần thiết để cho những chuyến đi xa thì mọi người cùng xem là cái gì ha thì đó là cái bộ bộ à, đèn mà anh em chơi adventure không thể nào mà thiếu được à, thường thì GS mọi người hay chơi dòng Clearwater tuy nhiên thì à, mình thì cũng à, phá nghịch lắm cho nên là đi những cái bộ đèn nó đắt tiền quá thì nó nó cũng hơi tiếc nếu mà nó bị hư hỏng là mình đi đường ở Việt Nam nó xấu quá nó hỏng một cái thì nó ổn phí với lại mình cũng ờ, để xem coi cái tool này thương hiệu cũng có tiếng ở Việt Nam rồi nên là mình nghĩ là chắc có thể đáp ứng được lại cái điều kiện của mình cũng không có phải ờ, đi xuyên rừng vào giữa đêm gì cả nên là mình nghĩ là cái dòng này thì nó đáp ứng được mọi người cùng xem ha thì ờ, đây là cái bộ tool 70 là dòng à, sáng nhất của Tuin hiện nay không biết cái dòng nào à, sáng hơn thì mình không biết nhưng mà đến thời điểm hiện nay thì Tuin 70 thì theo mình biết nó là cái bộ à, Tuin sáng nhất công suất là 70W cho một bóng thì bây giờ mình sẽ lắp lên cái con xe này nhưng mà trước khi lắp nó thì mình sẽ phải lắp cái khung chống ngã ở phía trên nó có cái chỗ lắp cái đèn này ha, mọi người cùng xem ha bây giờ mình sẽ à, khui cái bộ khung chống ngã của GS thì à, xe mình thì nó có sẵn cái à, chống ngã phía dưới máy rồi à, nhưng mà để cho nó an toàn thì mình cần lắp thêm cái chống ngã trên theo mình nghiên cứu thì mình thấy cũng ít khi nào cái ờ, xe nó ngã mà nó chạm đến cái ờ, cái chống ngã trên lắm trừ khi là mình ngã vào những cái tảng đá dọc đường hay cái gì đó thì nó lồi lên thì thì cái ở dưới nó đỡ không được thì nó cấn lên trên thôi còn nếu mình đi dòng đi touring bình thường thì nó cũng ít nào xảy ra chuyện đó lắm à, tuy nhiên là lắp cái chống ngã trên thì ngoài cái chuyện nó ờ, an toàn thì ờ, nó còn ờ, có cho mình thêm những cái chỗ để mình treo đồ và nó cứng cáp cho nên thì thì mình à, đầu tư luôn thì cái này cũng có anh bạn ảnh ảnh thanh lý anh còn đúng cái loại dòng cho xe mình á xe cũng đời sau rồi đời đời ờ, đời ờ, đời sau rồi đời 2014 ờ, 2015 nên là dọn kho thì anh để giá tốt lại cho mình thì bây giờ mình sẽ lắp lên để lắp cái chống ngã thì mình coi trong catalog của cái à, bộ Touratech thì à, phải tháo ra tháo cái dàn nhựa ra tháo gần như muốn hết luôn thì đây tháo mỏ chim ốp hông ốp bình xăng tháo hết đó, tháo gần như hết chỗ lỗi luôn và người ta hướng dẫn là mình lắp vào trong cái à, à, chỗ này cho nó sáng lắp vào hai cái con ốc đây lắp vào cái bát đây ha. thì giờ giờ mình sẽ lắp vào cực luôn ha. lên đi lại hai cái kèn bắt nó vào quá cực luôn đẹp chắc chắn vừa ấy à, gần xong rồi công tắc mình sẽ để ở đây đi dây gọn lại mình sẽ lấy hai dây lửa sau khóa lên đây là dây lửa sau khóa mình à, lấy hai dây để à, sau này có đi thêm thì nó còn cái chỗ để đấu dây lửa hai dây này mà sao bắt vào cầu với lại à, bách sinh con lăng này của mình nó xe nó cũ quá rồi nó mòn nó gãy nó chảy hết mấy món coi su này nó chảy hết rồi. nên đây mình, mình mua ship của hãng về con lăng mới ha mình sẽ thay vào chung là lấy xe lâu này đi mà dòng này thì đi bào bùng sinh dữ lắm nên khi mình tháo này ra cũng trần ai luôn tháo ra làm vệ sinh đất cát trong này không à rồi mấy cái cao su nó khô hết nên là mình mới bôi ờ, mở silicone lên để dưỡng nó bây giờ mình sẽ ráp nó lại